Xin chào mọi người nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của em Có rất nhiều anh em hỏi là cái đầu thu TV 360 của Viettel này có lắp được cho cái TV cổ hay không Thì hôm nay à, sẽ dẫn mọi người đi ờ, lắp đặt cái TV cổ luôn Đối với cái dòng ờ, đầu thu 360 Smart 4K TV của Viettel này Thì tất cả những cái TV thường tivi cổ hoặc là tivi smart tivi đều lắp được hết cái đầu thu như này à, đối với cái tivi cổ thì à, mọi người phải sử dụng đến cái dây là dây AV nha mọi người nhé dây AV dây AV như này à, nó có một cái đầu vào này một cái đầu vào bọc ra này. đây là cái đầu cắm vào cái đầu thu 360 ờ, và đây là cái đầu ra cắm cho cái tivi cổ vàng đỏ trắng đấy đây mọi người đây là cái đầu 360 nhá đầu này thì xem rất là rất là ok alo vâng không sao đây anh em có đâu em có ở trung tâm đâu Địt mẹ chụp ảnh đi cách đấy độ 20 phút rồi Lại đơn cao à Ngon quá nhở Em không có đâu bảo uh, quay cận hoài xem nó có về chưa để nó chuyển về cho vâng hôm nay em thấy nó đang ở trung tâm ấy vâng chú à vì nó phải là phải đầu phải cả đầu vâng thì cái cái loại ấy cái loại, loại mỏng thì không phải đầu à đúng rồi à? đúng rồi nó, nó, nó, hỏng đéo chứ không phải thay mà à, thế um... Ờ, mà hỏng để cái thay cái em có này thôi lại tháo cái ca cộng của chú đi thôi thôi đấy cái đấy cái đâu cái này hết chưa chú hết rồi rút rác không lấy rác không không cái rác đấy không không được à? không được nó là cái dây cái rác khác Đợt này nhiều bưởi không chú? Bán hết nhiều. Bán hết rồi. Bán hết rồi. À? Ừ. cộng, cá cộng bóng đá Việt Nam đéo xem được cá cộng. À, ờ, cá cá cộng mà chú Việt Nam không xem được. Xem được. V6 à không có. V5 à nó nó có đâu. À nó bản quyền của VTV Cap. Ừ bản quyền của VTV Cap nó không cho xem là đúng thế thì còn cái đầu này thì uh, điều nhưng mà ờ, nó còn tùy thuộc cái wifi có đợt nó trục chặt kém lắm nhưng mà đợt đợt trước cháu thay cho được chưa ừ, đấy, thay mới đấy thì ừ, mấy hôm vừa rồi nó kém rồi. đợt này nó đứt cáp quang biển mà hả lúc lúc đấy mà chú tắt đi bật lại thôi ừ. nó đứt cáp quang biển Thế thì như kiểu vào youtube với lại facebook là nó hay kém kém hơn so với mọi ngày ừ, kém hơn mấy hôm kém quá à về sau thì xem điện thoại cũng chả rõ quay cuồng chú dùng ca cộng được lâu lắm rồi nhỉ mấy năm mới chứ nhỉ xem được ờ, bóng đá Việt Nam rồi đấy nhỉ vâng nếu mà xem hàng Anh alo vẫn chưa được á vâng thế để sáng mai em qua em làm nhé vâng ở ở nhà chị à vâng Vâng xem mạng xem thì được ơ cái đầu này nó nhanh đấy nhỉ mọi lần phải cài mất mấy phút yeah, dạ, cái này nhanh nhỉ khỏe Hmm.